đây giờ trên bước hành trình là um, đi ờ, tìm một bà 90 tuổi làm từ thiện bà nói bà mới có 90 tuổi à ra bà đi tìm mấy ngày nay mà bà đi lụm ve chai nhưng mà bà tìm mình không gặp bây giờ mình đi tìm bà thử phái đòn đi tìm Đó, bây giờ bắt đầu là từ cái ờ, nhà ông xui đi ra nè à, chạy xuống à, cái nhà của cái bà già 90 tuổi đó hồi xưa thì à, thật ra thì bà cũng à, còn trẻ bà đi tu rồi à, cái trường hợp học thức của bà nó cũng không được mấy gì à, giỏi lắm cho nên là sau khi tiếp thu rồi thì nhà dòng có đưa bà xuống à, ở trại heo cho bà nuôi heo cho nhà dòng rồi à, sau đó họ nói rằng là không có đủ kinh phí để mà chi à, cho toàn bộ những cái à, người tu sĩ á thành ra mới giải thể về một số có nghĩa là cho về nhà vậy thôi chứ không phải là đuổi nhưng mà mấy năm qua thì bà già quá bà không có lớn tuổi bà không có cái đường sống á nghe nói là bà đi lụm ve chai bà đi kiếm mình cũng ba bốn buổi chiều rồi buổi sáng rồi nhưng mà cái lúc đó mình không có ờ, loại chỗ mộ nên mộ ông già bà già đó nhưng mà lúc đó mình không có ở đó thành ra bây giờ mình nghe cái tin đó mình cử ờ, ờ, một phái đoàn đi kiếm đi kiếm bả để ít nhiều mình có thể là giúp cho bả để cho bả sống qua ngày đại khái là vì bả già quá 90 tuổi mà mình bây giờ cũng thể bảy mấy tuổi nhưng mà mình cảm thấy rằng mình còn uh, yếu đuối nữa mà hà tác gì cái người 90 tuổi phải không vậy là mình bắt đầu là uh, có cái cảm xúc ờ, rất là tội nghiệp bà bà này là bà tên bà sớm bà sớm con của ông uh, sáu trạch sáu trạch hồi xưa đó thì cũng bạn bè của ông già mình mà bây giờ thì ổng mất rồi còn lại ờ, bà xóm bà sữa anh hai em trạch còn sống không em ông thứ hai cũng còn sống bà này bà ba cho là bà sớm sớm rồi mới tư sữa hả sớm sớm sữa rồi mới sen và sen cũng đâu có trồng hả Đây cái đường hành trình từ Hòa Hinh đi xuống Hòa Thượng là dễ dàng. Nhưng làm sao mình biết uh, chạy xe con dẫn mũi nha xuống đây uh, cho bà xã với bà hai ờ, nhìn thấy uh, cái uh, nền mộ của ông già cái rồi uh, ở ra mình đi, đi xuống cái nhà của bà nhà của bà sớm đó tại mình nhìn cái rồi mình đi thôi chứ đâu có ở đây chi lâu đó đây là cái nền mộ của ông già bà già mới vừa làm xong rồi chiều nay mấy uh, ờ, rồi mới đây nứt nữa trời ở dưới hai cái này nó khô đóng ăn dạ đó. đây là đây là ông nội ha đây là bà nội đây hãy nhìn kỹ coi là ngày tháng năm sanh rồi đây nha Hả? đây là ông nội à. ở đây thì ờ, chỉ có mình một ông nội bà nội là coi như độc nhất vô nhị thôi không có ai dùng cái ờ, đá hoa cương của mình hết những cái thứ này mình thấy về cho nó, nó là gạch mỏng nó không phải là đá hoa cương còn của mình đá hoa cương nó rất là dày ở đây là độc nhất vô nhị luôn á chị như là không còn ai ờ, bà ngoại thì mép bên kia bà ngoại nằm mép bển bờ mấy cái này nó nứt hết trơn rồi vậy mới sửa lại nè ờ. bây giờ nó cứng nhắc luôn nó đặc sệt luôn coi như làm lại là nhìn thấy là mình an toàn trăm phần trăm luôn đó nhưng mà không biết sau này nữa 5 năm 10 năm nữa thì không biết nó cái cái đất cái đất cái ừ, gì khác hơn nữa thì mình không biết nhưng mà nó cái gì ờ, nó bay cái ống hả hả Dũng nó bay cái ống hả không không phải cái cho nhà ấy đốt rồi lấy lấy quẹt bỏ lại sẵn ồ, ồ, ồ có okay. đồ để quẹt á rồi sau này ai có lợi đốt nhang thì mở ra ừ, ừ. quẹt có quẹt sẵn luôn ừ, ừ. đó có đồ nghề đó bây giờ mình đâu có ở này trực tiếp được dưỡng nó làm một ống gì là anh để bên bà ngoại rồi ừ, <laughs> ừ. nãy anh cũng qua bển anh đốt rồi giờ trong đó có quẹt luôn á là có quẹt luôn sẵn ta lại ta nhìn thấy là biết liền á ha à, khổ thôi ừ. ừ. Dạ, đây hai tay đi trước đó đi bên đây qua đi đó đây cho cơ hội đốt cho ông già ăn cây ờ, nhang bà già ăn cây nhang đây đây nè đây nè đây nè tôi tôi chơi nguyên chùm luôn đó. đây đây đây bình hai cây nữa bình ơi đây cho mày hai cây mày ra mày xá ông ờ, chín mà chín cái phù hộ mày năm nay trúng tờ đi năm tới trúng tờ nữa đó. À, này tụi con đây là những người coi như là đến để mà viếng à, mộ cha mẹ ở đây rồi không biết là con à, già rồi không biết là chừng nào con mới về được nữa thì khi nào về được thì hay à, chừng đó thôi chứ còn bây giờ thì không có ác chắc là chừng nào cha mẹ ở đây phù hộ cho tất cả mọi người ở đây bà con cô bác mà ai tới đây mà đốt cho cha mẹ ăn cái nhang thì phù hộ cho anh ta lên Ờ, sau khi đốt nhang ở đây cho ông già bà già rồi mới đi tìm mới đi tìm nhà của bà xóm bà xóm thì cũng lớn tuổi quá thành ra mình nghe bà đi tìm mình mình cũng rất là xúc động rồi lên đi em hả đốt bà ngoại hả ok ok đi đi đi Đi. Có có có có nhang có đèn hết. Đi. Nào lên ngồi đi, lên ngồi đi. vô đi vô đi vô đi đây là bà ngoại bà ngoại bà gì vợ tôi nè hả không có cái này là bà gì vợ tôi á à. ừ ừ đây là ờ má của vợ tôi má của em đó đây là ông ngoại thì nằm em nói kể nằm nằm là... đây là mộ của ờ, bà này má em nằm trong đất thánh bà ngoại ha nằm đất ờ, thánh bây giờ ờ, tụi con kéo cả đoàn phái đoàn Mỹ về tới đây thăm má nè nghĩa là Mỹ có việc có Mỹ lai có <laughs> đủ thứ tùm lum la mong má phù hộ cho tất cả mọi người bạn bè của con được mạnh giỏi nha an khang là thịnh vượng ha rồi uh, um. Đó. đây nè bình nhang ở sao nè bình nhang sao nè rồi đây nè ở đây thì đốt nhang sao nó không có làm dính nhưng mà bây giờ bây giờ mình lấy lên được nè ok ok ok đúng rồi mình để đây đi mình đốt nha phải không đó ok bây giờ à, tất cả mọi người thân của con ở đây về đốt cho má cây nhang mong má coi như là phù hộ cho tụi con mình giỏi để à, còn có thể trở về đây được à, thăm má nữa rồi à, cũng à, mong à, phù hộ cho những à, người thân của con ở bên này nếu mà con ngon cho con tờ giấy số đi trúng đi trúng lục đát đi rồi ờ, con về coi như mỗi năm mỗi năm thăm má luôn phải không trúng lục đát đi về bển mà con trúng lô tô một cái là giữ ạ ừ trúng ở bên mỹ một cái là kêu bằng giữ dằn lắm á à, má cho con trúng ờ, bảy lần đi kệ đi một lần thôi không không không không cần lần thứ hai nha đây là bạn của vợ con này nha cắm cho đó là cháu nội con má đó ờ đây nè ông xui con nè đó. rồi còn hết rồi hả ok đó rồi đi đó. vậy là phải biết thì sáng để khi nó làm đây sáng trời lên chút xíu ờ ờ ờ không sao cái đó để ờ, để mình ờ, tính sau tính sau để về tối nay coi rồi tối nay mình mới bàn kế hoạch coi nếu trường hợp như ờ, thấy không ổn thì kêu cái thằng thợ nó dán keo mình trả tiền cho nó thôi không có sao đâu mình kêu nó làm mình trả tiền mà mình đâu có sợ ờ, thiếu nợ nó đâu keo của mình hình như là cũng còn đó nó có làm keo nhưng mà hình như nó không có được mấy gì ổn chắc phải uh, chắc phải bàn thảo với tụi nó coi cho đứa nào xuống dán keo bữa mình trả tiền cho nó dũng ha nó ăn bao nhiêu mình trả bao nhiêu à dạ ờ ờ vậy là vậy là dũng út đi với con à, thằng thằng bình được hả em rồi ờ, chị hai à, về nghỉ ngơi à, với dũng đó nha ừ tôi tôi đi chút xíu tôi về thì nắng nó, nó, mấy con lộ này mình chạy không dính xịn nữa ừ. rồi dưới này nhà người ta tùm lum hết trơn em ơi đây nè không đây đâu đây nè phải không không phải đâu con lần xưa em đi người ta kéo dây chì bít đường em hết đi rồi em chạy xe xịn không em được được chứ được cái chỉ nhà nào vậy Ủa <laughs> Dòng lại đó có được không được được được thử coi thử không được mình lợi thôi thằng đó chỉ nó cũng không chỉ nhiệt tình nữa có thể vòng bên đó rồi vòng lại ngược lại không nhà đó nhà đó hả phải có cái đường đi chứ thử thử tới nữa coi nó sao rồi chú chính ta xưa em đi á Rồi, không biết đường anh lui anh lui em ơi em lên đi anh em bước xuống anh cũng phải dòm cái xe anh chứ em ở đằng sau có đôi khi anh nhìn không đó anh sụp trúng lên đằng sao? hôm nay không phải rồi đây hả vậy là mình đậu xe đợi đây hả rồi em bước xuống đi em bước xuống anh lui thằng đậu xe có kỳ vậy ta Ôi, hy vọng là tìm được cái nhà bác chắc ở đây hả dạ, bà cũng có nuôi tôm nữa đây mà ủa thằng chán không chỉ gọi hả chỉ gọi bà bà em bà bà xem đấy ừ nhám thuốc à? thuốc tôm tha à, ờ, cháu bà bà thường quá trời vậy hả người người người cô, cô. chơi người cháu Ủa, mày bảo quá ha ủa cái đường này có đường này lên xuống rồi lên mình nào như là cái này thằng này chắc con hai hả đúng không em em không nhớ chút gì ấn tượng chỗ này sao nhà ngon đó phải không dạ. nhà ngon đó em ơi ờ, nọ nó nó đó đó đó đó đi ờ, trên đạt á ờ, ờ. trời ơi thì anh có hối em đâu hả ai hối vậy bà té bà đổ thừa hối bà chắc hình như không có đường luôn bít đường luôn ồ oh, có đường ra nè thua luôn không biết ra như vậy hello ba rồi ba à. rồi nhìn có biết ai không cái này là bà sen hả ủa Út không? Vậy hả? Đi đâu vậy Lạc vậy? Thì đi xuống đây mà Vậy hả? Ừ nhìn người đó coi ai vậy? Thì uh... Có đường ra được mà không ra đâu Có đây ra nhà Có, có đường ra nhà của à, phán Cậy nha, biết phán Cậy không? Ồ phán Cậy, phán Cậy ok ok Hả? Phải đi vô nhà người ta luôn, đi ra đây Thì đi ra mấy hiên này đi qua nhà người ta Đi chung chung qua nhà người ta mới ra được hả? Không có chung thì ra qua mới hiên này Vậy chứ cái cái đường đi ra Út Hùng cái ừ. à, ốc hùng ốc hùng cái đường của người ta mà đi bả bả gà lấy bả gà ừ, ừ. bả gà là phải đi vô qua cái máy người ta ừ, sao thịt thà đâu hết trơn vậy hả thịt thà đâu hết trơn rồi thịt thà nó rút hết trơn rồi ờ nhớ không nhớ ờ hai đứa tuổi nha ờ mở có về hả <laughs> mở với bả mở mà chú ơi vậy nhà ngon lành như thế hả đi qua nhà của nó mò đâu có đi lại đây chứ nên nó đây hả? Ừ. đi, đi lại đi lại thờ ô lễ nhà thờ hả đi lễ nhà thờ ừ. ủa sao thấy nhà thờ đâu có đọc kinh gì đâu à, chiều bốn giờ rưỡi cái lễ thùng thôi mới đi vậy à, chị ba mới đi ờ à, mới đi mới giờ ờ bốn giờ mười lăm nè thôi uh, bây giờ vậy nè để chút gặp chị ba đi. Vậy hả? chút gặp chị ba hả? Vậy là mình lại nhà thờ mình đón nghe không? 4 giờ rưỡi mới bắt đầu đọc kinh dạ à. ừ thôi để lặng gặp chị ba chút thăm ba chút dạ ừ. không có còn mạnh giỏi nha không trời ơi mạnh giỏi mới ừ, tìm tới đây thăm nè ừ. ừ. ừ. rồi, rồi ở chung với chị ba hả dạ ờ rồi, rồi bà, bà bà bà sửa đâu bà sửa mắt rồi ủa vậy hả ờ bà sửa bà bị bị đi gan mấy mắt rồi ồ vậy hả dạ trời ơi đó hai chị em ở đó ừ ừ. nhà tình thương cũng uh, nghe nói là chị ờ, hai chị đi ờ, tìm tụi tôi chị đi vòng vòng ở ngoài á chị hỏi thăm á dạ. rồi tụi tôi cứ mắc đi công chuyện không có ở đó dạ. rồi mới nghe nói vậy mới chạy đi chạy đi tìm dạ. rồi nhờ bình nó dẫn đi chứ đâu có biết đường đâu đi Ủa giờ Kiệt đi qua nhà Nam On hả? À? Không, đi lại đây Đi đây hả? Ờ. Mà đi đường nào? Đậu xem đây Đậu xe bên đó ừ. ờ, Đi đường này thì vô nhà ta ai dám vô Vô đậu Nhà phá, cổng có đồ bông Vô đậu có sao đâu Nó kỳ lắm Nhà người ta không đâu mình đi bậy bạ đi bậy bạ gì nói cho tôi đi qua. người quen thì không nói gì người lạ mặt người ta nói mình đi vô trộm cốt nó đi ra nhà ai cái này qua nhà thắng thắng cậy á cũng đi ra lộ luôn thôi đi ra lộ đó bây giờ chắc chắn là chị hai ngoài nhà thờ phải không dạ ok dạ, đó dạ, chị ba hả dạ, dạ, dạ. chị ba ờ chị ba đúng rồi chị ba dạ. anh hai rồi anh hai cũng khỏe ha anh hai ở nhà mày nói đó rồi ờ, cũng khỏe ha dạ khỏe mà khỏe mà nằm chỗ dạ, Ồ, vậy hả nằm rồi hả không có đi đi nổi yếu quá rồi chín ờ, mấy rồi dạ dạ yếu rồi, chị ba còn 90 nữa hả không biết tám mấy ra 90 mươi không biết ừ, nữa ừ. không có gành ở phòng ừ. ơi dạ. <laughs> không không có gành quên hết trơn hả quên quên tuổi hết rồi ơi thôi vậy nè bạn lát nữa gặp chị ba tính chị ba bây giờ cho út xem ờ, gửi với út xem ít gạo nha dạ cảm ơn út hùng nhiều không có chi dạ, cảm ơn cho bạn nhiều nghe à. <laughs> giờ bển làm ăn đây nghe ở đây út xem cầu nguyện cho con thấy cùng tuổi mà không cùng ăn phải không <laughs> đất ruột ở đây không có làm gì út hồn cầu nguyện cho út hồn mới làm okay. không có công ăn việc cảm ơn dạ. Trời mình hết xương, hết xương thịt, hết gì Thiếu ăn, thiếu ăn ít Hồn ơi Chú Út Hùng coi thấy này có đất mà nuôi xuống không được Dạ yeah chú ơi hỏi bà nói không phải nói út mình nghe chú ơi khổ sở ông phải cậy nè hỏi xin nước đây nè mà cuốc cái đường này qua đây ông không cho à? ừ. ông không cho à? chứ không phải không cho rồi ổng nói ổng không cho ổng muốn cái miếng này mà út hùng hỏi chứ bây giờ bả bả bả qua bả giàu có vậy bả mấy chục công vậy chứ phải mà nuôi bạc này nè bây giờ thôi gì nè mình mình mình nghĩ được cái câu thôi bữa nay gặp um, út sang út uh, ờ, sang tôi không biết nói gì hơn bây giờ tôi chỉ nói sang một câu là vinh danh thiên chúa trên trời phải không bình an với thế cho người thiện tâm thì bây giờ mình cố gắng mình sống lành sống thiện rồi tất cả mọi thứ nó qua hết dạ yeah, dạ yeah. ờ yên tâm à, ừ. dạ vậy cảm ơn hùng cảm ờ, ơn bà vậy nha. mình đi kiếm dạ. chị uh, ba để thôi chị dạ. ba chỉ ra khỏi nhà thờ cái mình hết kiếm luôn á ok vậy mạnh giỏi ha dạ ok cảm ơn nha bạn nha khỏe dạ. nghe dạ bà đi ra ngoài rồi nhớ nhớ nhớ lời út hùng nói không dạ. ừ ok Bây giờ cũng lớn tuổi yếu rồi đi yếu rồi đi cái bờ vậy mà té đó dạ. ừ đó đàn on á ừ. Ừ. trời cái này mà không có một bình thôi tao bí luôn tao biết cái nhà nào mà tao tìm trời cái này là nuôi à, công nghiệp đó hả nuôi nuôi công nghệ cao đó hả trời đất ơi lót cái bạc nó cũng nhiều tiền lắm mà ha bình ha nếu mà vòng vòng đây làm thì cũng tới 500 ừ. cẩn thận chỗ này nha này bạc nó trơn bạc này nó trơn nó tuột cái một là đi xuống dưới đó luôn đó ừ để trồng khu ở đây luôn á hả tuột á à, cái đó nó trơn á dạ, tuột á đi trước em ờ dẫn đi tuột nó trơn nó chạy xuống dưới đó luôn á lăn xuống dưới đó rồi cái là sồi đời luôn á cúng á trời ơi bây giờ thôi tìm không gặp chị ờ, phước giờ gặp em chị phước giờ giờ tìm bả tìm ờ, cho bằng được bả trở lại nhà thờ tìm ừ. vậy đi tôi ra bả mới được dạ, để gặp bả bả kẻ ở trong nhà thờ vậy mình giỏi không á ok ở lại bên đây mình giỏi ha dạ dạ biết chừng nào mới gặp lại được đâu dạ ừ. ngày sáng rồi dạ để để dẫn dẫn để để để anh dẫn ra cái đi biết ngày nào mới gặp nhau phải không rồi leo lên cẩn thận từ từ nghe té một cái là thôi mạng luôn á té cái quê đổ thừa anh hối anh hối nào chứ Thank lái được cái này là em mừng đi chứ em Mình cách móc anh chi nữa ha muốn rắn lên lề làm sao rắn được chừa đường cho nó chạy nó lại nó muốn lấn ngay mình luôn sớm với bà sữa không biết bà nào nữa nhìn bà sen bí lù luôn vô vô vô vô cân chắc bả trong nhà thờ chứ đâu gì bả vô phước á sao con hả con thấy con hả dạ chú kiếm gì chú đi kiếm ai chú à, con thấy bà sớm á bà sớm á bà sớm chưa tới chưa tới hả dạ bà sớm chưa tới dạ cỡ khoảng mọi người kìa kìa kìa bà sớm bà bà sen á mày lên đây coi nè bà sen nói bà sớm ra đây rồi mọi người đi đâu cho mọi người con có gặp không ở đây nãy giờ không thấy hả

Nhìn coi có quen không? Hả? Nhìn coi có quen không? Không, còn không biết ai Không biết hả? Sao bây giờ lại người này nhìn coi không biết ai không? Không ai vậy? Thì bây giờ từ từ đi tới coi nhìn coi biết người này không rồi ờ, xuống nhà tìm chị nghe nói là chị đi lại đây mấy lần rồi mà dạ, Dạ mà đi um... Có bắt bỏ tù không hả cha? Đi xuống không có đâu Trời ơi tù tổ gì mấy nữa Mình già cả trơn tù gì Vậy hả? Đi uh, xuống nhà rồi gặp uh, à. Gặp cô uh, Sen dạ, Vậy hả? Ừ, ừ. Tôi không biết Không biết hả? Tôi lão quá không biết gì Đây nè nhìn người này có biết không? Nhìn người này chắc biết đó Mở khẩu trang Mở, mở khẩu trang ra vậy Còn không biết nữa biết biết út tràng con của bà tư kim luôn Ui, vậy đó hả nó đó Chúa mà đâu có biết nữa đâu gặp út tràng nó ra làm sao ừ. mừng không chúc mừng chắc dạ, quên quá quên, quên. mới ra thì nhớ tên mấy chục năm rồi dạ mấy chục năm năm mươi mấy năm mươi mấy năm rồi năm năm rồi đâu có biết chưa tính không tính đi ờ, đi vô ờ, trong ờ, bà Tư Hầu á ừ. à, coi có ra làm sao cái sợ người ta nói ừ. bà không dám đi bây giờ nè dạ. nghe nói chị ba là đi uh, kiếm tụi em không gài mà em không có được may mắn dạ, gặp chị đâu có biết hay đâu rồi đi rồi biết mặt bây giờ mấy chục năm rồi bây giờ bây giờ nè em dạ. kiếm chị nè em dạ. lại kiếm chị cho chị trăm ký gạo được không chúa cho nhiều quá lại ờ, làm không nổi làm có chục ký không có em cho chị bằng tiền chị mua không chị nha ờ, ờ, dạ. tôi cho chị trăm ký gạo làm sao chị giá rồi rồi phải rồi dạ. cảm ơn cảm ơn trăm ký gạo là một triệu ba phải không dạ đúng hả không biết không biết ký ký ký mười ba ngàn dạ phải dạ. rồi phải không chục ký thì trăm ba phải không dạ chú ơi vậy trăm ký là triệu ba phải hả nãy giờ đâu có biết đâu Sao dạ, không ờ, biết em mấy được chục năm rồi không có biết Thì mới có năm mấy năm gì chứ Năm mươi mấy năm mà bây giờ mới sợ mà không nhìn không ra nữa Thôi ờ, hết biết rồi Biết rồi, biết rồi, em hiểu em hiểu Hết Bây giờ em gửi cho chị ờ, trăm ký gạo nha Dạ Hồi nãy có cho cô út sữa một chút xíu và út sen quên là sữa dạ. Cái này là nhiêu đây? Dạ ăn chịu Thôi ôi biết tiền hả con Chú nhìn... ơi còn biết tiền dữ ừ, lắm biết tiền dữ <laughs> Thôi còn biết tiền dữ lắm Chú ơi còn biết tiền dữ lắm Ờ không biết tiền dạ. rồi ừ. Rồi sao đi lượm mũ quể mỗi ngày á Thì em nghe nói đó em mới xúc động đó Dạ, dạ. Một nè, hai nè Ba nè Ủa Gì, một ngàn 100 ngàn 200 ngàn ừ, Đây là 1 triệu 3 phải không? Dạ Hứa với chị là 100 kg gạo là cho 100 dạ, kg gạo Dạ, cảm ơn tội hơn hai dạ. ông bà Em còn có nhiêu để em sống qua ngày phải không? Chú đã công, <laughs> chú ơi sao thì cho ít ít rồi sao để sống qua ngày đi <laughs> Thôi bây giờ cái... Cho chị, cho chị ít Thôi cảm ơn nhiều nha à, chú đã à, công cho Trời không sao hết, bởi vì nè em nghe nói chị đi ờ, lụm ờ, ve ờ, chai có lụm mũi chai rồi chị lụm chừng nào mới được một chục ừ, ờ, chú lụm cả tháng mới bán được có 200 ngàn à đó là bây giờ đi làm gì đi xuống nước á các khác á, thì bị ọt bẻ rồi quéo giò chứ không lên được rồi năm ký nhà chị ăn được bao lâu nè chị nói đi à, ngày, rồi rồi ha ngày ký á ngày dạ, ký dạ, tính dạ, đi ăn một ngày một ký gạo à. ăn nhiều giấy <laughs> Quá ăn nhiều mới đi nổi không thôi chết ngay trò chung em ăn một ngày có nửa lon gạo mà chị ăn ký dữ vậy ký mới ký mới mới đi nổi chui đi là gì chợ cò mua ờ. đồ ăn rồi mới đi được mà chứ không thôi chết mất tiêu rồi chị đi tự đi của chợ hả à. trời đất ơi đi chỗ cò đạp xe tại anh em. giấc này nè không không có thấy đường mà gì trời mờ mờ sợ đụng ta là người ta đụng nè nè cất cho kỹ đi để em dạ, góp dạ, tiền mới có, có dạ, có túi hò không có cái túi hò túi xe ừ đâu đâu đâu em coi coi ừ đó yên tâm rồi đó đó vậy là yên tâm rồi Chúa à, hết lòng xin Chúa trả công cho bội hậu Dạ cảm ơn chị Chúa nào giờ nói hoài Nói à, con lên nó nó nói à, mà trở đầu chứ út vàng cái nó chứ dạ. không biết mà dạ. mày nói hoài hồi sáng này nó cũng nhắc nó thôi dạ. bây giờ không có biết thiệt nó xin lỗi không có biết đâu bốn năm chục năm rồi không có biết quên mất ha quên mất tiêu trước ừ. khô chú ơi bà phước ơi nè bà mặt khẩu trang rồi bà ăn kiến hỏi ai vậy ai mà biết tôi mà tôi không biết gì lột khẩu trang lột kiến ra coi trời ơi tôi quen với bà mỗi ngày mà bà không biết tôi Đúng rồi, thôi xin Chúa trả công cho dạ, dạ, dạ, Chị không biết nói gì nữa dạ, Cảm ơn chị Nha, bữa hổm tụi em có bác dạo ở đây mà không biết chị có lãnh được hay không có hả có được phần gạo cái ừ. trăm ngàn ừ. ừ. chai ừ. nước mắm ừ ừ đúng rồi đúng rồi ừ vậy là được rồi còn nhớ ừ, ừ. lắm lúc lắm cũng uh, quên một cái hai cái dạ rồi hồi ừ. cũng nhớ chú ơi thôi xin chúa trả công cho dạ. nhiều cảm ơn chị cảm ơn chị. Ờ, chú ơi không biết à, lần sau có gặp nữa không thì à? bởi vì cho nên em mới đi tìm chị nè vậy dạ, sao ừ. cảm ơn nhiều không có chi em không. À, nghe nói là mỗi buổi sáng chị đi lại chị lụm như chai gặp mấy đứa nó làm nè có có mỗi buổi sáng là đi vô thánh rồi đi vô đó có có bỏ chai uống nước rồi đó luộn ừ, dạ. mới thì có ra nữa mà không có bỏ gì hết trơn ờ không có gì hết trơn bởi cho nên em lụm rác hết trơn rồi em mới yeah. Dạ. trở lên đây kiếm chị nè sợ chị lụm có chai <laughs> thôi cảm ơn nhiều nha coi như ờ. thăm chị chút rồi em đi ha có thằng Quỳnh đó kìa mướn người ta chở đó hả không không thằng cháu thằng cháu thằng Bình á thằng Bình chị Tư á chị Tư Hầu á dạ, dạ. vô nhà con trong rồi, không biết ừ không biết vô, vô nhà điền đó vô trong nhà con Ờ, vô nhà cho sở cái rồi đi về ổng đứng kìa mà ổng có khách kìa không có mở máu nó cũng sống khỏe <laughs> ăn không không ừ, ăn ký gạo xã Ngọc Đông năm nay nó cũng bị uh, để lỗ tùm lum một la hết bây giờ chạy vô nhà của Bình uh, ờ, lại thăm chị Tư chút là về tỉnh ok chào chào chào chào mình cũng nói vừa làm ờ, được một chút chuyện từ thiện đó mình dạ. ừ mình làm vậy là kêu bằng làm từ thiện đó ừ. Ừ. vô giả biệt Sài Gòn chút đi rồi ờ quá được gạo rồi nó cũng thấy cũng được rồi ok cũng cảm ơn chúa cho con được tội nguyện lo những chuyện cho ok vậy là chấm dứt ờ, máy ở đây rồi hẹn ờ, gặp lại à, trong những cái chương trình tới ha những, đây đây nè còn đây thêm bà nữa nè đây nè bà chị nè chị thứ tư nè đó con dạ. ừ ừ đây nè chị tư nè dạ. đó dạ. thấy không bà này cũng tám mấy bà kia chín chục đó ừ, này cháu nó làm việc nè không ok con